với mạng lưới đường cao tốc không ngừng mở rộng. Trước tình hình đó, Cơ quan Quản lý Đường sắt Trung Quốc từ năm 1997 đến năm 2007 đã phát động chiến dịch nâng cao tốc độ đường sắt với mục tiêu đưa vận tốc tàu chạy trung bình lên 70 km/h. Tuy nhiên, đường sắt cao tốc chỉ thực sự ra đời ở nước này vào tháng 8 năm 2008 khi tuyến đường sắt Bắc Kinh Thiên Tân đi vào hoạt động. Trong 14 năm sau đó, mạng lưới đường sắt cao tốc đã vươn tới mọi đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Trung Quốc. Trung Quốc đến nay đã có gần 37.900 km đường sắt cao tốc tỏa khắp đất nước, kết nối toàn bộ các cụm siêu đô thị quan trọng, trong đó một nửa hoàn thành chỉ trong vòng 5 năm qua. Tổng chiều dài của mạng lưới dự kiến tăng gấp đôi lên 70.000 km vào năm 2035. Đối với chính quyền Trung Quốc cũng như Chủ tịch Tập Cận Bình, Đường sắt cao tốc là một công cụ mạnh mẽ để kết nối xã hội, hợp nhất những khu vực có nền văn hóa khác nhau. Tương tự hệ thống tàu Shinkansen của Nhật Bản vào thập niên 1960, đường sắt cao tốc còn được Trung Quốc kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho sức mạnh kinh tế của đất nước. Quá trình hiện đại hóa nhanh chóng, công nghệ phát triển và sự thịnh vượng ngày càng tăng. Với tầm nhìn này, giới quan sát đánh giá Trung Quốc đang tái hiện lịch sử của ngành đường sắt thế giới khi nhiều tuyến đường sắt ban đầu tại Bắc Mỹ, châu Âu và thuộc địa của các đế quốc châu Âu cũng được xây dựng với mục đích tương tự. Tuy nhiên, châu Mỹ và châu Âu phải mất nhiều thập niên vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 mới đạt được thành tựu đó, trong khi Trung Quốc chỉ cần 15 năm để thiết lập mạng lưới đường sắt cao tốc quy mô lớn nhất thế giới. Với nhiều tuyến đường sắt có tốc độ tối đa lên tới 350 km/h, hoạt động di chuyển giữa các tỉnh thành Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi. Thế lấn át của ngành hàng không bị phá vỡ trên những tuyến giao thông bận rộn nhất. Tính đến năm 2020, 75% thành phố trên 500.000 dân của Trung Quốc đã có đường sắt cao tốc. So với Trung Quốc, Tây Ban Nha, quốc gia sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu, đã trở nên hoàn toàn lép vế với chỉ hơn 3.200 km đường sắt dành riêng cho những tuyến chạy tốc độ trên 250 km/h. Anh hiện cũng chỉ có 107 km, trong khi Mỹ có một tuyến đường sắt duy nhất đủ tiêu chuẩn chạy tốc độ cao. Để đạt được thành tựu như hiện nay, các kỹ sư Trung Quốc cũng phải xử lý hàng loạt thách thức khổng lồ do diện tích quá lớn của đất nước, cùng với đặc điểm địa hình, địa chất và khí hậu vô cùng đa dạng. Từ vùng Cáp Nhĩ Tân đôi khi đóng băng ở phía Bắc, đến khí hậu nóng ẩm ở đồng bằng sông Châu Giang, hay tuyến Lan Châu Uriqui dài 1.776 km băng qua sa mạc Gobi. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường sắt cao tốc cũng đi kèm với những vấn đề, như những chỉ trích không quan tâm thích đáng đến các cộng đồng vốn sinh sống dọc tuyến đường sắt, hay vụ tai nạn thảm khốc ở thành phố Ôn Châu hồi tháng 7 năm 2011. Hai tàu cao tốc đã đâm vào nhau trên một cầu cạn khiến 4 toa bị chật khỏi đường dày và rơi xuống khiến cho 40 hành khách thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương. Vụ tai nạn khiến cho niềm tin của công chúng vào đường sắt cao tốc lung lay nghiêm trọng, buộc các chuyến tàu phải giảm tốc độ hàng loạt. Những tuyến đường sắt mới cũng phải tạm ngừng xây dựng để chờ kết quả điều tra. Nhưng từ đó đến nay, chưa có thêm một sự cố nghiêm trọng nào xảy ra ở Trung Quốc lượng khách cũng tăng theo cấp số nhân kể từ khi mạng lưới được mở rộng. Đến cuối năm 2020, công ty đường sắt quốc gia Trung Quốc đã vận hành hơn 9.600 chuyến tàu cao tốc mỗi ngày, bao gồm các toa dịch vụ giường nằm qua đêm tốc độ cao duy nhất trên thế giới. Hành trình dài 1.700 km từ thủ đô Bắc Kinh đến các Nhĩ Tân hiện chỉ mất 5 giờ, với tốc độ trung bình là 340 km h không dừng lại ở độ đột phá về tốc độ, độ bền và kỹ thuật xây dựng. Các công ty Trung Quốc còn tiên phong cho ra mắt những công nghệ mới như vận hành tàu tự động hay công nghệ điều khiển tín hiệu hiện đại. Các chuyến tàu viên đạn kết nối Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 350 km/h, là tàu tự hành nhanh nhất thế giới Tuyến đường sắt cao tốc này được mở rộng từ tháng 12 năm 2019, sau 4 năm xây dựng, là một phần trong công tác chuẩn bị cho Olympic mùa đông Bắc Kinh hồi tháng 2 năm 2022, giúp giảm thời gian di chuyển chặng đường dài 174 km, từ 3 giờ xuống còn chưa đầy 60 phút. Những chuyến tàu nhanh chỉ mất 45 phút. Khoang chứa đồ trong toa khách trên chuyến tàu tự hành này còn được mở rộng để đủ chỗ cất dụng cụ thể thao mùa đông. Tại ghế ngồi có bảng điều khiển màn hình cảm ứng 5G, hệ thống ánh sáng thông minh, hàng nghìn cảm biến an toàn và ghế có thể tháo rời dành cho những hành khách ngồi xe lăn. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt và robot được sử dụng tại các nhà ga để điều hướng hành khách, hỗ trợ về hành lý và làm thủ tục. Các nhà ga mới trên mạng lưới đường sắt cao tốc tại những thành phố lớn của Trung Quốc đều sạch sẽ và hiện đại không khác gì các nhà ga ở sân bay, với những màn hình lớn hiển thị thông tin và phòng chờ dành cho hành khách. Trong tương lai, Trung Quốc được cho là sẽ tiếp tục thách thức những danh giới hiện nay trong ngành đường sắt. Hồi cuối năm 2020, công ty CRRC, nhà cung cấp phương tiện và công nghiệp đường sắt lớn nhất thế giới, đã xem xét bản mẫu loại tàu điện có tốc độ lên tới 400 km h để đưa vào các tuyến đường sắt quốc tế. Theo mô tả, loại này có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ âm 50 độ C cho đến 50 độ C, được lắp đặt loại bánh chuyển đổi khổ đường xay mới, được phát triển, tạo điều kiện chạy thẳng sang Nga, Mông Cổ và Kazakhstan, những nơi sử dụng khổ đường dây rộng hơn so với tiêu chuẩn 1435mm của Trung Quốc. Bước đột phá này còn có thể mở rộng ra cơ hội phát triển tuyến tàu nối trực tiếp với Ấn Độ, Pakistan thông qua Myanmar và Bangladesh. Hồi tháng 10 năm 2021, đoàn tàu tốc độ cao đầu tiên trên tuyến đường sắt dài 414 km nối Trung Quốc với Lào đã được bàn giao cho đơn vị vận hành. Đây là dự án đầu tiên thuộc sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, được hoàn thành tại Đông Nam Á sau 5 năm thi công Quá trình xây dựng tuyến đường từ Lào kết nối với thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng đang được tiến hành. Tuy nhiên, tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở đó. Trung Quốc muốn kết nối vào tuyến đường sắt xuyên Á dài 5.500 km, vươn xa hơn nữa về phía Nam, dọc theo Malaysia đến Singapore. Trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là tìm cách mở rộng ảnh hưởng trực tiếp trên khắp châu Á, sang châu Âu và châu Phi, thông qua sáng kiến vành đai và con đường – Hệ thống đường sắt tương lai như một nền tảng để nước này thiết lập con đường tư lộ mới mà họ mong muốn. Các tuyến đường sắt quốc tế được đề xuất vươn tới Ấn Độ, Pakistan hay Nga và vùng Trung Á sẽ không chỉ tạo ra những tuyến thương mại triển vọng cho hàng xuất khẩu Trung Quốc, mà còn mang lại những hợp đồng lớn cho ngành đường sắt và kỹ thuật xây dựng dân dụng. Đồng thời, củng cố vị thế siêu cường tại khu vực của Bắc Kinh, thu hút các quốc gia đang phát triển